Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Học Văn Chị Hiên Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách đánh vần và ghép vần với chữ bờ nhé Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu thôi Các bạn có nhớ chữ bờ của chúng mình được viết như thế nào không? Nếu không, hãy nhìn lên màn hình và cùng đọc theo chị nhé! bò bò bò các bạn đã đọc đúng hết chưa nào còn bây giờ chúng mình sẽ chuyển qua phần tập đánh vần và ghép vần nhé đầu tiên chị có chữ bờ, chữ bờ khi ghép với chữ a sẽ đánh vần là bờ a ba bờ a ba bờ a ba tiếp theo chữ bờ ghép với chữ o chúng mình sẽ đọc là bờ o bo bờ o bo bờ o bo chữ bờ ghép với chữ ô, chúng mình sẽ đọc bờ ô bô. Bờ ô bô. Bờ ô bô. Chữ bờ khi ghép với chữ ơ e sẽ đọc thành bờ ơ e, bơ. Bờ ơ e, bơ bờ ơ bơ chữ bờ khi ghép với chữ e sẽ được đọc như sau bờ e be bờ e be bờ e be tiếp theo khi được ghép với chữ e thì chúng mình sẽ đọc bờ e be b e b b e b khi được ghép với chữ y sẽ đọc là b y b b y b bờ y b chữ bờ khi ghép với chữ u sẽ được đọc là bờ u bu bờ u bu bờ u bu bây giờ chúng mình sẽ ghép chữ bờ với chữ ư và đọc là bờ ư bư bờ ư bư bờ ư bư Chữ bờ khi ghép với chữ A và thêm dấu huyền sẽ được đọc thành bờ A ba huyền bà. Bờ A ba huyền bà. Bờ A ba huyền bà. Chữ bờ khi ghép với chữ E và thêm dấu sắc sẽ được đánh vần bờ e be sắc bé bờ e be sắc bé bờ e be sắc bé cuối cùng chữ bờ khi ghép với chữ e và thêm dấu sắc chúng ta sẽ đánh vần bờ e b sắc bế bờ e bê sắc bế bờ e bê sắc bế các bạn đã đánh vần đúng chưa nhỉ để giúp các bạn có thể đánh vần và ghép vần tốt hơn với chữ bờ thì chúng mình cùng chuyển sang phần thứ hai phần thứ hai của chúng ta sẽ mang tên luyện tập Bây giờ, các bạn hãy cùng đánh vần theo chị. Theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới nhé. Bò A3 Bò A3 huyền bà Bò A3 sắc bá Bò A3 hỏi bà bờ a ba ngã bã bờ a ba nặng bạ bờ o bo bờ o bo huyền bò bờ o bo sắc bó bờ o bo hỏi bỏ bờ o bo ngã bỏ bờ o bo nặng bọ bờ ô bô bờ ô bô huyền bồ bờ ô bô sắc bố bờ ô bô hỏi bổ bò ô bô ngã bỗ bò ô bô nặng bộ bò ơ bơ bò ơ bơ huyền bờ bờ ơ bơ sắc bớ bờ ơ bơ hỏi bở bờ ơ bơ ngã bỡ bờ ơ bơ nặng bọ bờ e be bờ e be huyền bè bờ e be sắc bé bờ e be hỏi bẻ bờ e be ngã bẽ bờ e be nặng bẹ bờ e b bờ e b huyền bề bờ e b sắc bế bờ e b hỏi bể bờ e b ngã bẽ bờ e b nặng bẹ bờ y b bờ y b huyền bì bờ y b sắc bí bờ y b hỏi bỉ bờ y bi ngã bĩ bờ y bi nặng bị bờ u bu bờ u bu huyền bù bờ u bu sắc bú bờ u bu hỏi bủ bờ u bu ngã bũ bờ u bu nặng bụ bờ ư bư bờ ư bư huyền bừ bờ ư bư sắc bứ bờ ư bư hỏi bử bờ ư bư ngã bữ bờ ư bư nặng bự Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi qua phần luyện tập rồi và bài học ngày hôm nay cũng sẽ dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!